mãi có ngọt ngào là sự nhiên nơi chốn đông người những tiếng ngâu ở dù còn những ngày chưa nắng hè và ở nơi đất khách quê người La que con vẫn miên mài tìm thành công nơi chốn đông người làm sao con có thể quên những lời mẹ dạy mẹ đừng lo khi con ở xa xanh trọn là khi con hư mẹ chỉ khóc con biết con sai điều đầu tiên con muốn nói với mẹ rằng là dù con có đi khắp bốn phương trời xa nhưng chẳng nơi nào